của chị Minh Hằng. Vâng, à, xin ờ, chào chị Minh Hằng. Thì à, chị có nhận xét ý kiến đánh giá gì về cái vụ việc mà dư luận đang à, xôn xao việc mà có hay chăng cái việc mà cái con số hơn 13 tỷ của Hoài Linh khi mà được sự quyên góp ủng hộ cho uh, các cái đồng bào bị lũ lụt miền Trung thì hiện nay là cái con số này nó chưa được rõ ràng. Xin mời chị cho ý kiến ạ. Chị có nhận ra giọng không nha quý vị? Còn không không phải thôi nha quý vị đừng có la em nha chơi là phải chơi chơi cho nó rõ nét nha quý vị chơi núp lùm em không thích đâu chơi núp lùm vui chơi cái này nó mới vui nha quý vị nhi dạ. chị chị phương hằng thì như là chị đợt chị đang chuẩn bị đưa ra một cái bằng chứng chứng minh giữa cái cuộc trao đổi giữa đàm vĩnh hưng và hoài linh nhưng mà kèm theo đó là chị cũng đang, đang có một chút quảng cáo về cái vấn đề điện thoại ba mắt hàng này hàng Oppo này nhá đúng không nhỉ các ông nhìn có đúng hàng Oppo ba mắt đấy ừ mở cái cái mà mà không biết giọng của ai nữa nha chửi chửi trời ơi quý vị ơi nghệ sĩ gì đâu mà mất dạy giả mang luôn á em mà thấy mà đời cho em tán cho vỡ mặt đó quý vị à đừng chị nói nghệ sĩ nhân dân nghe nè quý vị cái việc tát ấy là việc của em chị hiểu chưa bây giờ chị chỉ cần là gì chị chỉ cần chị chỉ cần chỉ em vả luôn nhỉ có được không anh em đồng ý không à, minh hằng à, phương hằng dùng oppo à? còn hơn giang hồ nữa đó thằng đàm thằng à, thằng con thằng đàm thằng hồng con hồng dân đó là xong đó nó chửi khán giả là chó đẻ đó quý vị nghe không đâu cần gì thì ờ, ai chia sẻ cái này ra là xong đó chia sẻ cái vụ lừa đảo này ra là xong ngay qua mặt lực dân tình hết quý vị ơi đó quý vị nghe không tất cả là chó đẻ hết có mình nó má nó đẻ à trước tiên ấy, thì để mà có thể là có chúng ta có một cái nhìn khái quát và tổng thể cũng như là để dành cho các quý vị khán giả mà chưa hiểu rõ cái nhân vật mà chúng ta sẽ đưa đến trong cái buổi gọi là tọa đàm ngày hôm nay là ai thì uh, tôi có một đôi đôi chúng ta dành một đôi vài phút để mà có thể là tìm hiểu vậy thì nhân vật chúng ta đề cập đến tức bà Phương Hằng là ai nhân vật nào và bà giữ vai trò gì trong cái vấn đề của ngày hôm nay vâng những ngày gần đây, cuộc khẩu chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng với các nghệ sĩ Việt đang thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Sau lùm xùm với nghệ sĩ Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng, thì mới đây bà Phương Hằng đã tuyên bố khởi kiện nghệ sĩ nhân dân. Sao bà Phương Hằng này bà đéo cà mình nhỉ? Bà đi cà bọn Đàm Vĩnh Hưng với cà bọn Hoài Linh này làm đéo rồi nhỉ? Hả? sao bà không dây con mẹ với người nghiện một tí đi nhỉ? Chứ có phải là anh em mình làm tí tương tác không nhỉ? Địt con mẹ à, mày ngớ ngớ lại có miếng nữa không ạ? Mấy thằng đầu tiên chửi bà đó bảo là cái nào không ai xin lỗi là tôi không một tỷ luôn mà. Đề nghị tất cả các anh em trong cái lĩnh vực trong ờ, các cái cái cái, cái tổ chức là vì người nghiện này uh, tương lai không còn ai nghiện nữa này rồi là <laughs> anh em ờ, khi nào mà này máy livestream ấy anh em cứ vào bình luận đi nhá chị có bản lĩnh gọi là va với tiến bịp không rồi là có khi nào chị với tiến bịp là nhìn quen lắm chị ơi nhỉ bạn lương nữa là lại với chương đấy chứ mà tao thấy lắm tháng bổ lúc nọ thằng nào là cái con con cái thằng nhá nó tay trái nó nập ra một cái tài khoản hacker nó chửi bà này xong bà này bảo địt cái mẹ mà tìm được thằng này tìm được con con cái chủ cái tài khoản này ai nhớ bố mày cho một tỷ thế tay phải nó lại đây đây đây, đây chị à chính là con bé này đấy ông hiểu không thế đến khi mà dích ra nhá thế là đến khi mà bà này mới truy tìm ra cái, cái địa chỉ đấy con bé đấy thì nó lại là một người mới từ viện tâm thần về đấy nếu làm gì với nhau thì giả chấp với người điên à nếu chấp được à, mình... nếu như tầm của bà phương hằng này thì bà phải nói chuyện với em bà hiểu không chứ bà đi nói chuyện với cái bọn gọi là đàm vĩnh hông đàm ngon này. bà phương hằng bóc phốt thần y nương hoàng yên lừa đảo bị bợm là chữa bệnh câm điếc bà này bà bị ngố à đi mẹ cái, cái thằng ờ, ờ, ờ, thần y nương hoàng yên đấy là cái thằng mõm thì hơn tao chứ đấy mày biết cái con cặc gì á Ừ. Tân Hồng Vân và nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ vì tội vu khống doanh nghiệp. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất vào lúc này chính là bà ừ. Nguyễn Phương Hằng là ai và Ôi có... Giải. Thấy chưa? Bước xuống cái nhá, cũng siêu xe nhá, cửa là cửa lại mở mở theo cửa mở bửa nhá. Con xe này nếu như không hiểu nói nhá, địt cái mẹ mà thuê một tiếng của nó đã phải rơi vào tầm khoảng là tiền triệu vậy rồi. Thấy chưa? Nếu cứ ngồi trên con xe này nhá, thì cũng ngang với cái loại là tốc độ của gái nhảy 25 dòng cộng với gọi là phục sinh 25 dòng để quyền lực đến mức độ nào để có thể công đầu với hàng loạt nghệ sĩ lớn như vậy. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời. Cái ảnh chụp với mình đấy đó nhỉ? Anh em nhìn kỹ nhưng nó thiếu mẹ cái ảnh chụp cùng với tôi đó nhỉ? Này nhé. Nói chung là chị Phương Hằng ạ, bây giờ mõm của chị nó là nó, nó nó là mồm vàng lưỡi ngọc nó lại còn à, mẹ à mà ria mép kim tuyến nó ra mà chị cứ đi chửi nhau bọn nùng xùm mềm đéo nhỉ chị cứ thuê con mẹ nó em này nhá một ngày ba cái live stream em chỉ ăn xong em ngồi live stream chị chị chỉ cần truyền đạt ý đồ thôi chị truyền đạt ý tưởng thôi đâu còn lại là phần việc còn lại là của em chị hiểu không chị cứ phải đi bận tâm vào những cái việc này làm cái gì nhỉ à, nhiều lúc em thấy chị đôi khi là khuyên chị nhiều chị không nghe bực mang bực của mình á chị cứ để em nhỉ không phải nói chuyện đâu bây giờ chị cần truyền đạt ý tưởng là gì chú bế thằng này lên cho chị khổ mẹ nuôi con mẹ luôn đi có được mẹ nuôi có được bà này bao tuổi mày bà vâng, bà, vâng, vâng, bà phương hằng ngày nay mày bảo là ông long với phương hằng tướng phu thê thật sự á nó đi mẹ à, mẹ con đấy nha bực cất các người Nguyễn Phương Hằng là ai? Bà Nguyễn Phương Hằng tên thật là Nguyễn Thanh Tuyền, còn hay được gọi với tên Hằng Canada. Bà sinh ngày 20 nhiều bạn ấy thì các bạn là không biết ấy, thì các bạn cứ bảo là, là chị chị Hằng nhà mình ấy thì thực ra thì như này chị Hằng nhà mình tên thật là chị tên là chị chị Tuyền cơ trước kia thì chị ờ, có thời gian sống ở bên Canada thì mình có thời gian sống cùng với chị à, ý là biết chị ở bên bên đấy đấy đấy là cái chia sẻ cá nhân của mình một chút về cái công việc ờ, về góc độ là cá nhân của chị chị Hằng ấy đấy chứ còn không phải chị không phải tên thật là Hằng nhá nói như kiểu thân tôi quen 26 tháng 1 năm 1971 và là một người rất có tiếng trong giới doanh nhân. Bà Hằng sang Canada sinh sống vào năm 16 tuổi và kết hôn cùng một người đàn ông Trung Quốc. Cả hai có Tô Tô Tô Xuân Tô đấy. Thời điểm thời điểm ở Tô Xuân Tô Xuân Tô đấy. Có với nhau một cậu con trai. Không may người chồng này qua đời và để lại cho bà số tài sản lên đến 18 triệu đô la Mỹ. đi con mẹ mày biết cưới nhỉ cưới ngay mà ông cẫnh con người tung cỏ đấy một con người yêu nước đây này rất nhiều các công ty thương mại cầm tiền để mà đưa sang cho cho tung của đúng không đây là gì chị ấy chỉ cần một mình chị thôi tấm thân này gầy gò đây một người phụ nữ trung hậu đảm đang đây chỉ cần một mình chị thôi làm 18 tỷ đô về Việt Nam 18 tỷ đô từ Trung Quốc bế về Việt Nam bằng một con đường chính ngạch luôn là bao tiền tiền Việt chúng mày biết không chúng mày biết 18 tỷ đô là bao tiền Việt chúng mày biết không à công công công biết là 18 tỷ đô là bao tiền Việt không à thằng kia nhân con mẹ em nhanh như thế nào bao nhiêu 400 400 à? tỷ nhá cái gì b thêm bao nhiêu 13 tỷ đô á 18 18 tỷ đô nó vào gần 50.000 tỷ tiền Việt 50.000 cái con số 400 tỷ là cái con số đấy là nó là bề nổi thôi nhá còn chuẩn ra ấy, 18 triệu đô ờ ờ ờ 18 triệu đô nó sắp xỉ tầm khoảng uh, uh, 500 tỷ được chưa chỉ cần một con người này thôi nhá mẹ mà kim ngạch xuất khẩu là bao nhiêu mà một phát thôi làm quả 4.000 tỷ đỡ phải nói nhiều bà Hằng sau đó đã thanh lý hết tài sản và đưa con trở về Việt Nam sinh sống cũng như là sao cái đoạn cái đoạn thanh lý này bà sao chị chị trả chị chị, chị, chị trả điện cho em cái đoạn này nhỉ đúng lúc thanh lý mà chị trả thêm ới em câu đó cả gãy thật lửa kinh doanh bà Hằng có cuộc hôn nhân thứ hai với ông Trần Văn Thìn Cả hai đăng ký kết hôn vào tháng 10 năm 2006 và đã có với nhau một cô con gái. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm 2008, bật mí chút nhé là con gái của chị hằng ấy thì là hiện nay là nói chung là nó là cái chuyện cũ rồi nhưng mà trước kia là cũng hả à. thỉnh thoảng mà các bạn xem livestream thì thỉnh thoảng vẫn ờ, có một cái cái cái, cái bạn nữ bạn vẫn vào xem livestream mình ấy, thì đấy con gái chị hằng chắc không 8, ông Thịnh và bà Hằng quyết định ly hôn. Toàn bộ quyền nuôi con được trao cho bà Hằng. Đến tháng 6 năm 2010, bà có cuộc hôn nhân thứ ba với ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn được gọi là Dũng Lò Vôi. Ông Dũng lúc này được biết đến là một trong những doanh nhân nổi tiếng và giàu có. Hôn lễ của cả hai được tổ chức một cách xa xỉ tại thành Đại Nam. Hôm nay tôi cũng đi đám cưới. Hôm nay tôi cũng cũng đi đám đám cái gì? À, hôm nay tôi đi đám đám cưới đấy. Ngày diễn ra hôn lễ, lượng khách mời lên đến 4.000 người, khoảng 2.000 nhân viên của Đại Nam đã mặc áo. Không phải là hôm đấy là hôm đấy cỗ ăn hôm đấy là nó cũng 6 món thôi. Cũng thịt gà, giò chả đầy đủ nhưng mà nó đông, hôm đấy đông, anh em hôm đấy đến đông. Hôm đấy nó quấy anh em nghiện nhất này cũng phải đi à, cũng phải chục mâm ấy nhỉ. Cũng đấy không? 800 <laughs> mạng này. 800 mạng này cũng phải tầm khoảng chục mâm con đéo này. Đại diện thôi không không không không, không được đông đủ lắm đại đại diện chủ yếu có dài truyền thống đứng từ cổng khu du lịch cho đến khán đài để đón khách để có được cuộc hôn nhân viên mãn bên ông Dũng, ít ai biết được bà Hằng đã trải qua rất nhiều điều tai tiếng. Cụ thể, khi cả hai nảy sinh tình cảm, chính là lúc ông Dũng bắt đầu cho xây dựng khu du lịch Đại Nam. Lúc này nhiều người cho rằng ông Dũng là người điên rồ khi bỏ ra 5.000 tỷ đồng và huy động 2.000 nhân công xây dựng khu du lịch này. Và trong giai đoạn trước và sau khi ông Dũng ly hôn người vợ cũ để đến với bà Hằng, bà cũng đã chịu rất nhiều điều tai tiếng thị phi của người đời. Tuy nhiên, kết quả của những thị phi tai tiếng đó chính là một cuộc hôn nhân viên mãn và một gia đình hạnh phúc. Năm 2012, hai vợ chồng chào đón sự ra đời của cậu con trai Huỳnh Hằng Hữu trong niềm hạnh phúc. Thằng, thằng ờ, cháu này thì là bây giờ nó đang ở bên bên bên bên bên bên, bên um, um, hình như Ohio này phải. Ờ thằng ờ, thằng thằng thằng, thằng út nhà chị này đấy là nó đang ở bên ohio hay sao chia sẻ về cuộc hôn nhân với ông dũng bà hằng đã nói rằng tôi thật hạnh phúc vì ông xã rất trân trọng và ngưỡng mộ tôi địt mẹ tao là em anh dũng nò vôi tức tao tiến nò gạch nha <laughs> tiến nò gạch đi còn mà <laughs> nò gạch với nò vôi đi còn đéo với nhau nhỉ Tiền tài, địa vị của anh không phải là thứ tôi kiếm tìm, thậm chí chúng còn mang lại cho tôi đau khổ, nghiệt ngã và cả hiểm nguy đến tính mạng. Tôi đã phải vượt lên sự sỉ nhục để sống, tôi và anh đã tìm thấy nhau trong nước mắt, trong tận cùng bằng sự đớn đau. Về phía ông Dũng, khi nhắc về người vợ này... Mà, mà, mà, mà, mà, mà, ờ, chị chị Hằng chị có thuê cái ờ, nhà văn ờ, Thạch Nam ấy, một trong các cái ờ, nhà văn trẻ của của của của cái Ờ, hội văn nghệ sĩ Việt Nam trước 1975 ờ, ấy viết cái đoạn này tôi và anh tìm thấy nhau trong đau khổ đấy tôi và anh hai người xa lạ đấy, kiểu kiểu dạng dạng vậy ông đã rất tự hào và nói rằng phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri kỷ khốn cùng nhất của cuộc đời chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng tôi tìm một lối ra trong danh dự vợ tôi đã làm giúp tôi ba điều mà tôi và mọi người đã từng biết về tôi phải công nhận. Điều thứ nhất, dẹp được chuyện mê tín của tôi. Điều thứ hai, khai trương Đại Nam. Nếu để đến năm 2012 thì... Thực ra thì con người ta mà sống ở trên đời này thì hổ chết để ra và người chết để danh. Um, nói gì chăng nữa ấy, thì um, chỗ anh anh anh Dũng ấy là một con người mà một người đàn ông có lý tưởng, có hoài bão. Um, cái việc mà khai trương Đại Nam ấy, nó là một cái việc làm mang cái tính chất là cái ước mơ của anh ấy và chị Hằng là người giúp ích cho giúp sức cho anh ấy thực hiện ước mơ đó. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái chăn trở, cái băn khoăn và cái sự khắc khoải của anh chị ấy là vẫn chưa có một cái, cái hành động, một cái nghĩa cử nào để có thể giúp ích cho những người nghiện nhá. Ờ, đúng ra thì cũng phải khai trương một cái trung tâm cai nghiện là hợp lý. Nhỉ? Dạ, theo tôi nghĩ là như vậy chắc chắn Đại Nam sẽ chỉ là một đống sắt vụn trong bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay. Điều thứ ba, xóa hết nợ nần, sống trong thanh thản và danh dự. Quyền lực đến mức độ nào? Quyền lực, giàu có, đồ hiệu, đó là những gì người ta nhớ đến khi nhắc đến bà Hằng. Với số gia sản mà người chồng đầu tiên để lại, bà Hằng về Việt Nam lập công ty kinh doanh bất động sản, trồng cao su và mở siêu thị thời trang – vào tháng 5 năm 2020, ông Dũng bất ngờ thông báo việc rời khỏi thương trường để tập trung cho công việc thiện nguyện và giao toàn quyền điều hành doanh nghiệp cho bà Hằng. Ở thời điểm hiện tại, bà Hằng được biết đến với chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành công ty cổ phần Đại Nam. Trong một buổi live... Tao là trưởng ban bảo vệ đấy. Đi, mày à, nói này cho mày biết luôn. Trong cái tập đoàn này tao cũng có tí cước sắc luôn đấy. Stream, bà Hằng đã tiết lộ số tài sản cũng như độ chịu chơi của mình với mọi người. Nếu nói về tài sản thì 500, 700 triệu đô đến 1 tỷ đô tôi có. Mỗi lần tôi xuất hiện sẽ có một bộ trang sức khác. Kim cương của tôi lên đến hàng ký. Tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi hết. Tôi đi những chiếc xe 40, 50 tỷ, có đến vài chiếc là chuyện bình thường. Cho em cái biết đâu nó ngứa vậy cho mẹ mình cái nhỉ vãi buồn buồn nhỉ kiểu buồn buồn chưa hấp ngố đi, mẹ à, báo điện nó long à nó ờ, rảnh rỗi ờ, vào ấy chơi nó ờ, chị vứt cho con xe mà đi nhỉ hỏi xe pháo rồi cắm hết chưa thì cắm rồi chị ơi vãi nó ngứa cho con xe yêu nhỉ Tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ tôi cân ký, nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó ra tự hào. Nếu như trước đây bạn vẫn nếu mà nói về độ chịu chơi thì mẹ chỉ có những dân chơi như anh em mình mới chấp nhận là bỏ kim cương ra đốt thôi chứ thịt mẹ kim cương cho thủy tinh đốt hết thường nghe đến sự giàu có thông qua 7 miếng đất thì đối với bà Hằng, sổ đỏ của bà còn có thể đem đi cân ký. Ngoài ra, bà Hằng còn có niềm đam mê với kim cương, biết được sở thích của vợ mình nên vào năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, ông Dũng Lò Vôi đã đặt bộ hoa tai kim cương nặng 30 carat giá trị khoảng 3 triệu đô la Mỹ chuyển từ Singapore về để làm quà cho bà. Đặc biệt, vào tiệc thôi nôi con trai cái hôm mà cái hôm mà cái hôm mà mà mà mà mà, mà đi đi áp tải cái cái đôi hoa tai là tao có đi á. Hiểu chưa? Trai, ông Dũng đã tuyên bố chính thức trao khối tài sản khổng lồ của mình cho cậu con trai. Bao gồm khu du lịch Đài Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu dân cư Dị An, khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 tỉnh Bình Dương, khu dân cư Bình Phước, với số gia sản được thừa hưởng, cậu con trai của ông Dũng và bà Hằng trở thành đại gia trẻ tuổi nhất Việt Nam. Ngoài sự giàu có, bà Hằng còn được biết đến khi là một người phụ nữ thông minh và đanh thép. Chị có tất cả. Ông giời ông ấy thật là đúng là không ai không không không không không không trao cho ai tất cả bao giờ cả. Chị có vẻ đẹp, chị có một gia đình hạnh phúc, chị có những người con. Chị chỉ thiếu cái duy nhất là thiếu cái tấm tấm lòng của người nghiện giá như mà chị có thể ủng hộ cho trung tâm cai nghiện tầm khoảng gọi là một phần một phần tài sản ấy đúng không nhỉ à, đôi khi bây giờ bà bà này bà chỉ cần cho trung tâm cai nghiện tầm khoảng gọi là mỗi một trung tâm bây giờ chị hằng chị ủng hộ cho 100 gói quà hình chưa số các cụ nghiện trong đấy thì xác định luôn vậy à mẹ à. liên hoan cái nước ăn mừng gọi từ sáng đến tối chưa chị hằng cứ là chị hằng đấy nhá à, mình... trịnh Được trường 25 tuổi bà hằng đã đặt chân vào chốn thương trường đầy cạnh tranh và khốc liệt. Bà Hằng cũng từng công bố 25 tuổi, một cái tuổi đời rất trẻ, chị đặt chân vào cái chốn thương trường. 23 tuổi, một tuổi đời cũng rất là non nớt, em đã đi vào con đường nghiện ngập. Tấm bằng giáo sư của trường đại học Apollo University Hoa Kỳ. Cái gì? Vào chốn thương trường đầy cạnh tranh và khốc liệt, Bà Hằng cũng từng công bố tấm bằng giáo sư của trường đại học Apollo University Hoa Kỳ để chứng minh được ngoài sự giàu có thì học thức của bà cũng không hề tầm thường. Mới đây nhất, bà Hằng và ông Dũng đã hiến tặng 4 hecta đất với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng nhằm giúp cho đất nước có kinh phí chống dịch Covid-19. 4 hecta đất 1.000 tỷ đồng 4 hecta đất ấy, đây là, đây là à, lại là gì rồi, nó lại mang chiếc khác rồi tôi tưởng là hiến tiền tiền mặt chứ còn bốt bốn hecta đất thì nó đây nó là nó là PO, POP rồi chứ không POT rồi POT POT Theo đó, số đất này sẽ được mang ra bán đấu giá, lấy tiền ủng hộ cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bình Dương và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 những lùm xùm với giới nghệ sĩ. Trong vụ tố tụng với ông Võ Hoàng Yên, bà Hằng từng nhắc đến tên nghệ sĩ Hoài Linh và đây chính là khởi nguồn cho hàng loạt tranh cãi của bà Hằng đối với giới nghệ sĩ. Hàng loạt nghệ sĩ bức xúc trước những phát ngôn đá đểu giới nghệ sĩ của bà Hằng và bắt đầu lên tiếng. Từ Trang Trần, Bảo Anh, Trịnh Kim Chi đã và mới đây nhất là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ. Theo đó, chị, chị, chị, chị, chị phải báo là thằng Sơn Tùng nữa chị ạ chị chỉ không chứ thằng sơn tùng ấy thì em thấy thằng đấy nó mới là thằng ơi ôi chị chị chị chị chị chị chị chị quên mất tên thằng sơn sơn tùng rồi đấy bà hằng đã tuyên bố khởi kiện nghệ sĩ nhân dân hồng vân và nghệ sĩ ưu tú hoa hạ vì hành vi vu khống doanh nghiệp được biết, trước đó tài khoản Facebook của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ đã có cuộc trò chuyện qua lại. Dù không nêu tên trực tiếp, song cộng đồng mạng cho rằng cả hai đang nói về bà Phương Hằng cái chị Hồng Vân này với cái chị Hòa Hạ này hôm đấy là gì là cháu của chị Hồng Vân chị cầm cái điện thoại của chị Hồng Vân vào click Facebook chị cháu chị bình luận vớ vẩn bình luận nghịch ấy. không phải chị Hồng Vân đâu mà đấy là người ta cháu chị là là là, là lúc đó chị đi ngủ chị để cái điện thoại ở, ở ngoài giường ở phòng khách ấy ở ngoài ghế phòng khách ấy nên là cháu chị nó cầm điện thoại vào nó bình luận xì xăng ấy chứ không phải chị đâu những điên than thiền theo đó nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bình luận coi mà ngứa mắt quá chị à sổ đỏ cả cân đó chị làm ăn đít cái con mẹ à mà cái hồng vân này nó là một cái facebook chứ nó có phải là định danh nó có phải là pháp nhân của một một một, một cá nhân đâu mà chúng mày nói vậy lợn này lương thiện thì làm sao mà hộp xoàn cả rổ sổ đỏ cả cân hề quá bên cạnh các vụ việc trên bà phương hằng còn gây chú ý khi tuyên bố cấm tất cả nghệ sĩ tới đại nam sau vụ lùm xùm với diễn viên gia bảo nhân danh là bà tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam từ hôm nay, tôi cấm tất cả giới nghệ sĩ đến Đại Nam để quay phim, chụp hình, làm cảnh. Hơn 10 năm nay, giới nghệ sĩ nhờ tôi rất nhiều để đến Đại Nam quay phim, chụp hình, làm kịch, làm hài, làm đủ thứ. Từ ngày hôm nay, tôi tuyên bố sẽ không hỗ trợ bất cứ dịch vụ nào. Duy nhất là thằng em Tiến Bịp là được phép vào đây livestream. Thế thôi. Nhá. Tóm lại là chốt lại một câu là tao với chị là chỗ thân tình. Thấy chưa? chúng ta có tin sớm muộn rồi cũng có lúc là chị cũng sẽ gọi là là, là cái mối quan hệ của mình và chị hằng ấy thì nó nó là một cái mối quan hệ mang tính chất là để nó rằng ấy thì um, mình cương vị làm em chưa giúp được gì cho anh chị đấy là một cái điều mình chăn trở yeah. mình chỉ mong sao mà cái thời gian nó có thể là, là uh, ông rời ông cho mình cái sức cái cái cái cái cái cái, cái sức khỏe để mình có thể là giúp cho anh chị được phần nào uh, đấy là, là, là cũng là cái mà cái tâm nguyện của mình nha yeah Đấy, nó để mà bù đắp cho cái việc mà chị hứa là sau này chị cho gọi trung tâm cai nghiện mấy chục tỷ tôi đéo biết được thấy sang bắt quàng làm họ luôn đó địt cái con mẹ mày cái loại mày nếu như mà để mà bà ấy, nhận mày làm con nuôi chắc có khi mà quỳ con bà mày luôn đi gớm mày bây giờ chị bảo mày làm con nuôi mày có nhận không thằng kia cái thằng thằng thằng thằng thằng bảo là thế sao bắt còn họ kia địt con cụ mày tao bây giờ bảo bà chị bảo nhận tao làm cháu nuôi tao cũng chơi chứ đừng có con nuôi nữa à bây giờ tao nó có đối tượng tao khổ lắm nhưng mà sung sướng cái gì đâu tao là em giai thất lạc chị ấy nhá nhỉ yeah, nếu mà giờ mà bây giờ bà cho mình làm quả kèo gọi là cái chức chức gọi chân gọi là, là em giai kết nghĩa rồi nhá yêu luôn mình thế này có được không nhận luôn ngu gì thật đi con mẹ à mà người ta phấn đấu học hành mười mấy năm rồi nhá học hành nhá học hành mười mấy năm như vợ tao nhá là học là 12 năm xong đại học 4 năm đại học đi cân mẹ à mày ra ra trường đi xin tìm việc và muốn vào biên chế lại còn mất hai nít là phải cong lưng uốn gối tàu thôi, thôi đi về đi mẹ à đời bố mày mày thà bố mày đi cướp chứ không có chuyện là phải đi cong lưng uốn gối trước cái bọn các cái thế lực vớ vẩn này được toàn những thành phần ất ơ đi mẹ à mày thế bây giờ nhá vất vả như thế khổ sở như thế đây mày chỉ cần gật đầu phát nhận làm mẹ nuôi đi con mẹ à mày mày có thể ngồi lên mọi vấn đề luôn mày chưa mày có thể ngồi lên gọi là, là, là, là mày muốn làm gì cũng được mày thích thì mày lôi hoài linh ra mày vầy một tí mày thích thì mày à mày tụt quần xuống tùng ra búng chim bây giờ có được không được đi nếu mà bây giờ mẹ tao mà em nuôi của chị hằng tôi loại sơn tùng tôi một đây em ạ à, tụt quần nó búng chim luôn mẹ à luôn lại thán mày còn hơn ăn cướp <laughs> đi mẹ à mày ô mày vướng cái gì mày nhưng mà nói gì thì nói nhá cả cả chúng mày có quen biết chị chị hằng ấy chúng mày bảo chị luôn uh, muốn nói chuyện với tao thì phải làm thẻ hai nít cả số gì nhá mày à rồi lúc đấy tiếp chuyện được thằng nào có số chị không nhỉ đâu đâu lực lượng những người anh em cuốn đâu anh em cuốn anh em tìm vào tôi số chị cái nghe thích bóng chim sơn tùng luôn đi mệnh áng loại sơn tùng tụt quần bóng chim ở mệnh áng cái gì ngoài không tin nữa mẹ à, gặp phải long nò gạch thì mà xác định luôn đi chọn số người nạ anh ạ đâu số bà đâu tao có phải người nạ đâu số của tao chị có luôn đấy gì quý cả số chị có phải là cái số đuôi di di di quy ca anh đừng đụng đến sơn tùng anh ơi nhạy cảm lắm nhạy thì làm cái lồn đi địt mẹ với tao thì chả có cái, cái, cái anh đã làm việc ấy nhá trên cái cương vị ấy, mình là em của chị chị hằng không có vùng cấm mình đã làm việc ấy, nó là phải là không có vùng cấm nhá làm gì có cái chuyện là nhạy cảm không nhạy cảm mà mày à mày tao là em chị hằng người ta bật chập luôn mày có biết không cái loại Zamba cái loại như kiểu chúng mày mà nó chỉ là thành phần thì mệnh à, mày thể hiện cái Zamba cái sổ đỏ ở ở ở dưới đất đất dưới trái đất gì đã gọi là chị Hằng rồi nhá trước ấy, là cái quả kèo mà mà mà mà chính xác ấy, là chị Hằng là chị là là, là, là cầm cái mặt trăng là cho ông Hà mặt Tử thế là Hà mặt Tử là lâu ngày không đấu chị Hằng là không đóng lãi thì về sau là Hà mặt Tử nó định bán đấy nhỉ ai mua trăng tôi bán trăng cho đấy định thanh lý cái quả kèo mặt mặt trăng ấy rồi đấy nhưng mà do chị Hằng nghĩ đã chuộc về rồi đã là em chị Hằng rồi à biết làm sao được ừ. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Instant corrections make your writing mistake. Những người không có nghệ sĩ, không có thương hiệu, không phải nghệ sĩ có thương hiệu thì nó cỡ nào? Giống như cái thằng gì chồng của con Lâm Vĩ Dạ đó. Em bắt mới thì nó nó cũng chửi em. Đó là nào chị chị? đi mẹ à hôn con này mà sao mày chửi chị hàng năm, ơ ờ, mày mày mày mày chán sống à thằng thằng toang rồi thằng toang rồi thằng thằng bất đi rồi thằng thằng thằng toang rồi thằng bất đi rồi địt cái mẹ mày hỏng rồi thằng hỏng rồi hỏng rồi chị không phải chửi thằng này hứa hứa gì hứa mình đạt là tao hứa với mày là tao chơi tắt tay với mày luôn nó hứa mình đạt ôi chị ơi thằng này trước trong cai nghiện em rồi chị lúc chị làm sao ấy nhỉ hứa bình đạt này chưa là nó nó, nó đồ đồ đồ đồ buồn á chị ạ nhá không có cháu đâu chị để không chị hằng với mày hứa với mày luôn đó mày cũng không khỏi tầm ngắm của chị hằng mày đâu đó quý vị thấy không một lần nữa đó cho chúng ta thấy rằng giang hồ sĩ không vả ra mặt cho thần hứa bình đạt này năm lít cái thẻ năm lít năm lít hứa bình đạt này cho cái thẻ năm lít thì địt mẹ à, ngồi gọn vào góc nhà mà quay từ nhiều đời nhiều kiếp mang tiếng lây thấy không tụi bay xây dựng những cái hình ảnh á để cho dân tình người ta thất ờ. vọng á thì còn ừ. đâu nữa là những cái gì cao quý mà mà mọi người luôn trân trọng những anh em mỗi mét chị mỗi mét bọn này nhiều thế hệ vâng. đã, đã tạo dựng lên được quan trọng gì tốt đẹp tụi bay bôi cho trét trấu vào những con người đi trước nào như thế là không được sao tụi bay dẫm đạp hết đánh vào mẹ tụi bay là ai tụi bay là ai mà tụi bay có tư cách đó tuổi gì hơn mình nên nhiều khi cũng là tao cũng nhân danh là một cái điều gì đó tao rửa sạch tụi mày một lần nữa mình là ca à, chị ờ, tóm lại chị nói là đúng ca sĩ nghệ sĩ kịch sĩ con mẹ gì nữa hay không khi ra đường á tụi bay còn sợ dân tình phát hiện tụi bay là ca vui chứ giống như thằng võ hoàng yên nó bây giờ ra đường sợ thấy mẹ người ta phát hiện nó hồi xưa gặp thứ coi trời ơi thằng thần thánh thần thánh bây giờ gặp thứ con biết xử sự với nó làm sao cho đúng đó cho nên nó sẽ đi tới cái giai đoạn nếu như tôi không làm rõ cái câu chuyện này ra trước cộng đồng công chúng quý vị thấy không nó ăn nói không ăn nói hồ đồ lỗ mãn mà mất dạy đến như vậy thì quý vị chị ơi bọn này mà nam thì, thì mẹ à chúng nó toàn tự tiêm cho mình mà nữ thì nó cũng toàn gọi là nỗ làm lãi mà mẹ à cái thằng, cái thằng hứa thì à, hứa hứa này ừ, chị để em mai em bóc phốt này luôn bây giờ nhá chúng mày gửi truyền hồn báo vía chuyển n đến chị chị chị chị chị hàng à cứ 5 lít một clip chị hiểu không cứ 5 lít một livestream thôi là lúc đấy nếu mà chị hãy cho tôi một điểm tựa tôi có thể là lưng cả thế giới chị chỉ cần hãy cho em một cái co đe thì em có thể là đi có còn à... nghĩ nó là nghệ sĩ nhân dân nữa không quý vị thật là bỉ ổi thật là nhục nhã thì ra là tụi mày cả đám ừ, bọn này khốn nạn vô nhân đạo luôn văn vở cháo trở giả mặt các kiểu cá bè cá lũ với nhau có một giọng điệu với nhau thôi nghĩa là tụi bay diễn từ trên sân khấu diễn xuống tới cá mè một nửa hết đấy mà chị chị em mình nạ thì chúng nó đâu mà dưới dưới, dưới cuộc sống ngoài đời thường nó bị ổi tới cái mức mà đem từ trên đem xuống dưới và tụi bay là những con người mà ăn nói với nhau thậm chí nó dè nó rẻ tiền còn tệ hơn tuổi chơi học hành gì đâu chị bọn này đấy làm gì chị chỉ cần một cái co đeo thôi những người mà buôn bán ngoài chợ ngoài đời nữa toàn là chửi người nuôi mình không thấy không Sướng nói miệng nhoi nhói nói là khốn nạn thế này thế nọ thế kia chính tụi bay là những người khốn nạn chúng mày quay lưng với cộng đồng với xã hội chúng mày đi bưng bít ông có nội của tụi mày tụi mày sợ ông có nội của tụi mày cho nên tụi mày phải làm mọi cách để bao che để tóm lại bây giờ mai tao đổi cái tên kênh này là, là em chị hằng rịt mất à được không cái thằng kia đâu mõm ít thôi đi bố mày mà không mõm thì làm gì mày làm mày à mày đi bố mày này, mày, này, này, này, phải mõm với mày á đi cái con mày à mày, mày có cái mõm được được như bố mày chưa mày mày này còn mày chửi tao tức là mày chửi chị hằng á anh tiến hôm nay nói chuyện hơi rủi ro là địt mẹ có cái gì nữa rồi em vui vẻ là chủ yếu anh đéo động chạm với ai được chưa và cũng đéo ai động chạm anh là được còn tất cả đây nó đều là gì nó đều là nghệ danh hết đi à, tao dùng nghệ danh tên là tiến đúng không thì cái chuyện mà mà mà, mà tao chửi nghệ danh thì, như chúng mày vẫn chửi tao là tiến mịp thì, thì đấy là việc của chúng mày mày chửi tao ấy tức là mày chửi chị hằng nhá nói luôn đi mày à bọn cộng đồng nhá còn chúng mày chửi chị hằng ấy tức đồng nghĩa cái việc đó phải liên quan gì đến tao được chưa mày à mày ỉa lên bàn thờ nhà mày đấy tiến hạ đúng rồi trần mạnh nhá ỉa mạnh à ông cái địt mệnh á nhà mày bố mà theo đạo có bàn thờ đâu mà cái thằng bố nhà mày ngu chết cụ mày đi ui giời địt con cụ mà nhá tiếng nọ để bố mày gặp được mày thì cẩn thận nhá ui giời kiên nguyễn này thôi này này này này này cuộc chơi đấy tao nói với chúng mày nghe này cuộc chơi này khi bố mày ấy, là một thằng phơi mặt lên mạng như này còn chúng mày nó chỉ là những cái kênh youtube này chúng mày chỉ là những cái loại nặc danh thôi những cái loại đéo có cái tên tuổi gì và những cái loại là tao có thèm để ý đến tên đâu mày hiểu không thế lên đấy là gì là đi mày à mày mày mày chửi nó chỉ như kiểu một con chó sủa thôi khôn ấy, thì phải nói lời hay đẹp nhá được chưa khóa món nó lại không phải khóa mày kệ mày ăn bây giờ mình ờ, bú phêm á cái chữ phêm mày còn viết là phá phêm đấy kia thì, thì, thì thôi bú phêm ấy nó phải là bú một cách nó nhiệt tình nhá đi ngoại à đến vtv 24 giờ kia kìa thì nó có cái điều gì đấy là gì đấy người ta gọi là những cái điểm ở những cái nó nổi cộm trong cái tình hình trong cái ờ, không gian mạng thời gian qua thì là mình có những cái là, là, là, là mình chia sẻ mình có những cái là mình mình mình mình bình luận về những cái tiêu điểm về những cái nổi cộm đấy cái việc là bố mà đéo bú phêm nhá địt mẹ à mày khi mà mày vào xem tao mày làm buffet ấy hiểu chưa Mấy con lợn mọi à, thằng nào chúng mày chửi tao tức là chúng mày động với chị hằng ấy còn chúng mày động với chị hằng thì chả liên quan đến tao